hỏi lại cái câu hỏi lại đi thì các thầy là khi con mình nằm ngủ mà con mê mà con vẫn là mê thì mình sẽ ăn chay chứ không thể ăn mặn được mà dù là những thức ăn mà người ta cho mình ăn mặn nhưng mà mình mê là mình tôi vẫn sẽ ăn chay là vì mình tu vẫn phải ăn chay à, cái đó là con trong giấc mộng con trong giấc mộng nhưng mà con đã quân cái ăn chay đó cho nên có người đem lại ăn chay mà con đã nằm mộng nó có người đem lại cái món chay món mặn nhưng mà tôi ăn chay tôi không ăn tức là con đã quân cái sự sống của con ban ngày ăn chay đó trong khi mộng nó con cũng còn nó cũng còn hút thành cái thói quen rồi cho nên trong mộng con không có không có ăn ba cái món ăn này con nói lại với cái người mà con trong mộng con cho con còn cái người mà chúng ta mới tu tập ăn chay đó thì trong khi đó chúng ta nằm mộng có người mà đem đồ ăn đến với chúng ta ăn luôn ở trong mộng ăn hết rồi dạ, thèm nữa rồi, rồi còn thì dạ, ý ngoài là ờ, khi mà con nằm ngủ đấy thì có lúc con đã ngủ nhưng có lúc con người còn mơ mơ mà thì có những cái hiện tượng nó xảy ra thì con quá phấn khởi như là tất cả cái đó là hiện tượng vật lộn không phải ý đi là giờ chúng nó vui không có nào đó là con đang quân cái pháp tu để mà đuổi cái tưởng thì trong khi đó con mơ mơ màng màng nó không có cái dạng như là nửa tỉnh nửa mê đằng kia gọi là hôn tỉnh đó do đó đó à, con tác ý con nhớ cái phương pháp con tu con tác ý thì nó ở trong chỗ tỉnh tỉnh mê mê đó nó nếu mà con chỉ mê chút là con vào trong mộng liền tức hết mà này nó còn hơi tỉnh nó tỉnh lại nó, nó vô mộng nó tỉnh lại do đó con nhớ được cái pháp tu nó cũng thành cái thói quen của con tu con nhắc ý tác ý thấy không bảo nó bị tưởng rồi bị đi ờ, nó hết rồi bị con tác ý nó hết rồi cái tức là nó tỉnh lại rồi <laughs> nếu mà không tác ý cái nó vô luôn kiếp giấc mộng con liền nữa và dạ, của chú đó bà thầy tưởng mạnh lắm đó thầy linh cả một cái cờ phướng dài nhưng mà múa vòng vòng vòng người ta chạy ra nhảy nhảy xuống giống như là Trần Phi <laughs> Rồi bây giờ mấy con còn hỏi tôi gì không? Rồi, dạ. dạ. con hỏi nhiếp tâm và an trú cái điều đó là đúng rồi nhưng mà các phương pháp để mà nhiếp tâm với an trú là phải định vô lậu à, à không phải định vô lậu mà nhiếp tâm an trú định vô lậu là triển khai cái tri kiến của mình để hiểu biết các pháp như thật để nó, nó, nó ly tham sân si tức là ly dục ác pháp thì đó là định vô lậu còn cái nhiếp tâm an trú là cái định chánh niệm tỉnh giác à, nó hai cái định nó khác nhau không cho nên ở đây nó hai cái phần một phần chánh niệm tỉnh giác và một phần à, triển khai cái tri kiến giải thoát để nó cái phần định vô lậu để nó quét sạch những lậu hoặc hai phần chứ không phải một phần được nó định vô lậu nó không phải ở chánh niệm tỉnh giác được mà nó triển khai cái tri kiến cái sự hiểu biết của chúng ta để đương đầu giữa các ác pháp mà nó xả các ác pháp lên nó thấy các pháp như thật còn cái phần mà chánh niệm tỉnh giác là ghi kinh hành hơi thở đó là tập những cái đó là chánh niệm tỉnh giác chứ nó không phải định nó chánh niệm tỉnh giác thôi để cho cái sức bình tĩnh định tĩnh của chúng ta cho nên trong cái khi mà chúng ta muốn nhập các định muốn thực hiện tâm minh thì đức phật có nói tâm định tĩnh nhu nhiến dễ sử dụng tâm định tĩnh tức là chánh niệm tỉnh giác nhu nhiến dễ sử dụng tức là định vô lậu không không thấy hai cái định đó rõ ràng mà hai cái này phải tu hết chứ tu một cái thì không được nó không đủ mà nó không đủ thì tâm nó không định tĩnh không nhu nhiến không dễ sử dụng thì coi như là mình không nhập được xác định đó đó là mình không thực hiện được tâm luôn trong trường hợp mình lúc nào mình cũng phải tránh niệm tỉnh giác như vậy đúng nhưng mà như vậy là có ức chế không lẽ đương nhiên mình tu sai là bị ức chế còn mình tu không sai là không bị ức chế cho nên do cái sự hướng dẫn của một vị thầy thì chánh niệm tỉnh giác không được ức chế cho nên người ta dạy cho mình đúng cái sức cái đặc tướng của mình một người tu trong một giây người ta dạy tu một giây chứ không được tu hai giây vì tu hai giây là bị ức chế thầy làm thế nào để cho mình nằm xuống nơi bây giờ tôi ngủ thì ngủ thức chắc định để nằm nó mà ngủ hồi nào không hay à như vậy thì con làm chủ cái ngủ như vậy là à, phải làm chủ cái ăn à, sáng nó đói bụng rồi thì con bảo giờ này là không được ăn thì dùng cái pháp tắc ấy thì nhất định là không ăn chết bỏ không ăn sau đó một thời gian sau thì sáng không có đói bụng nữa thì con làm chủ được cái ăn vậy thì cái ngủ nó cũng y như vậy bây giờ con nằm ngủ mà nó không chịu ngủ thì con tác ý giờ này là giờ mày ngủ mày không ngủ lát nữa mà thức tu thì phải thức chứ không được ngủ à, con nhắc như vậy thì mỗi lần con ngủ thì con đều nhắc vậy thì trong một tháng hai tháng sau đó tới chừng ngủ thì con nằm xuống bảo giờ này ngủ thì chút xíu nó ngủ cái đó thì con làm chưa được chứ còn giờ thức cái ăn cái ăn mà thầy, thầy thử um, bây giờ điểm tí nghĩ thằng bữa hai mươi bữa thì con chịu đựng mà con không đói à không ở đây có ăn nhưng mà ăn đúng giờ chứ còn nghỉ ăn thì không được ờ, ở đây thì không có dạy mà không ăn mà dạy ăn nhưng mà tới giờ ăn cho ăn dạ. kêu là ăn điều độ giờ ăn là ăn mà giờ không ăn nhất định không ăn đó là còn giờ ngủ cũng vậy tới giờ ngủ là ngủ giờ thức là thức chứ không có được ngủ ăn ngủ vi thờ đạo phật là vậy dạy làm chủ à, cho nên thầy nói cái ăn bây giờ con làm chủ được rồi thì cái ngủ phải làm chủ chứ phải không con sai nó bằng cái pháp tác ý chứ gì thầy muốn nói đó là cái phương pháp như lý tác ý mà điều khiển được cái ăn cái ngủ của mình chứ không gì hết mà cái gan dạ hay là cái không gan dạ mà <laughs> gan dạ thì không sợ cho nên ăn dẫn nó vô cái ăn được nó quen đi còn cái ngủ cũng vậy bởi vì cái cơ thể và cái tâm của chân chúng ta nó sẽ thích nghi khi mà chúng ta hướng dẫn điều khiển nó nó sẽ thích nghi được cái môi trường cái cách thức sống của nó nó sẽ sống đúng theo cái sự điều khiển của con bằng cái tác ý à, như vậy là pháp phật có cái điều kiện dẫn mà làm chủ mà ừ. thì cho con thấy là tới cả nè ăn này cũng làm chủ nè ngủ làm chủ nè được bệnh cũng làm chủ nè chết cũng làm chủ nè có phải đúng không bây giờ ăn là con bảo giờ này là giờ mày ăn là ăn mà mày ăn không được là tao đổ nước vô tao quậy tao đổ cho mày nuốt chứ đừng có nói chuyện mà không ăn à, bắt đầu nó mới ráng nó ăn chứ gì còn <laughs> mình làm chủ tới giờ này nó ăn mà nó không muốn ăn là nó canh chuyện rồi đó dạ. thì lấy nước đổ vô quậy cơm ra đổ vô nuốt thì nó nuốt cho hết bát cơm thôi thì đó là mình làm chủ cái ăn chứ bây giờ mày không muốn ăn thôi sao được lát nó bài đặt nó đòi ăn giặt đó yeah, dạ, con ờ, làm chủ với cái sự ăn uống người ta cho ăn cái gì ăn nấy không phải thiếu nước như nước xương mình chạy đi kiếm như miếng đồ cay chạy đi kiếm ừ. người ta cho ăn cái gì ăn tự nhiên chứ không không không đòi thở giờ vậy đó à, đúng như vậy là con như vậy đúng còn bây giờ còn bây giờ nếu mà không có cái ớt bữa đó tôi ăn không được thì mấy người này là chết không có làm chủ cái ăn này à, rồi phải trồng mấy cái ớt rồi để hái vô ăn cho nó đã đó thì mấy người này là bị bệnh rươi rồi chuyện ớt như vậy là sai bây giờ người ta cho mình không có muối bữa đó là ăn lạc chứ có sao đâu cứ ăn không có gì hết người tu mà phải làm chủ cái ăn ăn để sống chứ đâu phải ăn để chạy theo dục cho nên thầy thấy mấy người mà hay ớt đồ ăn là mấy người đều bị ghìm ớt thì sai có ăn có cổ cho có ăn có thôi bữa đó không có ớt ăn cũng bình thường đó là phải làm chủ ăn còn cái ăn uống phi thời là ăn sai giờ ngủ cũng vậy ngủ phi thời cũng là ngủ sai giờ tới giờ ngủ không ngủ ráng chịu tới 2 giờ thức dậy là thức dậy chứ đừng nói 2 giờ tôi buồn ngủ quá trời rồi ráng ngủ để có sức nặng mà tu nữa thì cái này không được à, đối với thầy thì phải làm chủ cái ngủ mà muốn làm chủ cái ngủ là pháp nguyên lý tác ý bây giờ chưa được ngày mai sẽ được ngày mai không được ngày mốt được một năm này chưa được một năm sau sẽ được cái sức bền chí của người tu làm chủ là phải làm chủ chứ còn muốn thua nữa đâu chứ không thấy tôi nói tháng tôi tu tập nhắc nó mà giờ nó cũng nặng vậy nó không chịu ngủ không không có cách nào tôi lấy gì thuốc ngủ uống để cho nó nó ngủ cho đỡ hơn phương pháp ý hoài nhưng mà thì đừng có làm cái chuyện đó là bền trí thì mấy con sẽ dẫn dắt bằng phương pháp nó để làm chủ cho nên cái đau cũng vậy mấy con cái niệm mấy con khi thân có bệnh mấy con tác ý nó sẽ hết bệnh mấy con. rồi cái chết của mấy con cũng tác ý nó sẽ chết chứ thôi định dĩ hơi thở ngưng đi à, hôm nay tao bỏ thân này nó sẽ ngưng hơi thở chứ Thế làm chủ mà bởi vì đức phật nó làm chủ thân già bệnh chết mà cái đó con làm được nhưng mà nó đau quá thì không làm được à nó đau quá thì như vậy là không làm được đau quá uống thuốc hết liền đau quá con làm chủ được tôi uống thuốc cái tôi đầu hàng rồi còn gì đó là thấy không đúng rồi ví dụ bây giờ nhức đầu biểu mình thì hết nhức đầu nó hết tức khác với thầy ờ à, thì cái đó là cái cái nghiệp lực con nó nhẹ vậy cái phần đau đó nó nhẹ con bảo nó hết liền nhưng mà giờ đau ung thư bảo hoài nó không hết <laughs> thì bắt đầu bây giờ phải làm sao đây thì mày không hết thì kệ mày tao chẳng biết bởi vì thọ là vô thường đâu phải của tao đâu tao, tao sợ à, cho nên bây giờ tao nhiếp tâm này trong hơi thở này cái tâm nhất trong hơi thở biết hơi thở ra cái an trú trong hơi thở mà con đã từng tập an trú được rồi thì con an trú nữa thì cái đau nó còn nó hết đau rồi cái gì mà hết đau tới gì con xả ra thấy cái bụng mình bây giờ ung thư nó không còn đau nữa thì như vậy là tao đẩy cái lui mình đi được <laughs> có gì còn tại con ăn cứu không được thở nó đau thằng lúc nó còn đau hơn nữa mình ngán chịu đựng nó lại đổ mồ hôi tháo mồ run người lên hết thì như vậy là nó đánh con nó đang tấn công con thì bây giờ con phải tấn công bằng cái phương pháp nhiếp tâm và an trú con cho nên thầy mới dạy chánh niệm tỉnh giác tỉnh thức con để làm gì mà bây giờ đã căn cứ vào chỗ này đó mà thầy dạy với con để đối trị với những cái cái, cái khổ trên thân của mấy con đó, chứ không có gì đâu nếu mà nhiếp tâm cũng được ăn cũng được thì nó đau quá mấy con chắc chắn là thôi bác sĩ cho rồi cứ kiểu này <laughs> thì nó như vậy đầu hàng rồi mà thầy ngày nào con cũng phải ngồi tu định niệm hơi thở một đến hai tiếng đồng hồ mà thầy như vậy thì con phải tuy rằng con vẫn đi kinh hành nhưng mà con cứ ngày nào cũng nó nó quen cái cái môi trường con tu định ờ, tu tu ờ, hơi thở ở bên miếng điện hoặc là ở bên bên các trường thiền khác rồi thì nhưng mà ngày nào con phải tu một hai tiếng như vậy thì con có thể con có phải lại tu lại nhiếp tâm lại bài bản từ đầu hay sao bài bản đàng hoàng để nhiếp tâm cho được ngày kia trước kia con tu một hai tiếng đồng hồ nhưng mà cái chất lượng nó không có được trọn vẹn có lúc thì nó an trú tốt nhưng mà có lúc thì không được nhưng mà ngày nào thì cũng phải có hơi thở chứ không ngồi tu hơi thở thì thấy nó buồn bực nó làm những cái thói quen nhưng mà cái chất lượng phải đạt cho được lúc nào cũng phải đạt cho được thì cái vấn đề đó trở về căn bản nhất cũng tu chứ không phải là không tu nhưng bây giờ thay vì con tu một giờ ngồi con ngồi liên tục cái gì con không ngồi liên tục mà con tu từng phút để đạt được chất lượng hãy phút này xong rồi con xả nghỉ con tu là phút khác xả nghỉ tu cũng đúng trong một giờ đó có xả nghỉ để mà giữ chất lượng cho nó mà thầy bây giờ con thường là ngồi kiết già nhưng mà bây giờ mà tu một phút xả ra thì bắt đầu nó cũng là khó khăn đó à, sao lại là biến vậy ngồi kiết già đàng hoàng mới tu một phút rồi, dạ. rồi xả ra rồi, rồi mở kiết già ra rồi mở kiết già ra rồi bắt đầu mình ngồi tu lại một phút rồi kéo lại cho đàng hoàng lưng thẳng đàng hoàng ừ. chịu khó vậy coi bà thầy nữa bà thầy khi mà mình nhất tâm một phút rồi ừ. thì trong lúc đó con nhất tâm một phút mình thấy mình nhất tâm được một phút thì bây giờ con lại tác ý để xả tâm nữa được không bà thầy dạ tạ ừ. cái hạn như bây giờ con nói hít vô tôi biết hít vô rồi mình đã hít tâm mình an trú nó được rồi thì đó thì con biết rằng mình đã nhiếp tâm nó rồi mình an trú rồi thì lúc đó con lại tập ấy quán ly thang ly sang ly si à con thấy cái chất lượng mà kiểu nhiếp tâm một phút nó đã không có nó nhiếp tâm an trú trong một phút gì ừ. thì bắt đầu bây giờ đó con thay vì con xả con nghĩ gì ừ. thì con không xả nghĩ mà lại con dùng cái sự an trú mà con hồi nãy an trú một phút đó thì con tách ý để xả cái tâm con à, quán ly tham tôi biết tôi hít vô quán ly tham tôi biết tôi tới ra rồi cũng nương ờ, thở ra vô mà quán ly tham rồi trong một phút mà quán ly tham rồi thì tôi trở về nhiếp tâm tôi không quán nữa con hiểu chỗ đó không để mà tôi an trú cho được trong này rồi tôi mới quán ly sân tôi biết tôi hít vô quán thì rõ ràng là con tu một phút này rồi một phút kia đó xả này thì cái đó là cái thiện xảo của con để dùng cái an trú của cái phút đầu này để mình xả cái tâm của mình thì đó đều được tốt chứ đâu có gì đó, đâu có gì. nhưng mà con vẫn cái chất lượng con thì vẫn có một phút đó thôi à. bà thầy như thế này là ví dụ như chẳng hạn như con trong lúc đang ngồi một phút thì ví dụ như là con có thể ừ, để tắt ấy một một một hơi thôi chỉ hít một vài hơi thì nó đã nhíp tâm rồi chứ nó không đợi nhiều thì mình trong lúc nó mình tác ý nó rồi thì một vài hơi thở nó lại nhiếp tâm thì trong đó đúng ra thì một phút là con chỉ tác ý một lần thôi nhưng bây giờ con con nó đã nhiếp tâm nó ăn trú luôn trong một vài hơi thở sau đó thì bây giờ con phải có dùng tác ý để xả cái tâm trong lúc cho nó hết một phút thôi nên là à. con phải để im cho đến nhiếp tâm đó thôi à, con nếu mà con nhiếp tâm mà con tiếp tục con nhiếp tâm thêm thì nó hai phút ừ. còn giờ con muốn xả tâm thì con chỉ ở một phút đầu đó con nó đã nhiếp vô một phút rồi nhá ừ thì bắt đầu con giờ con xả thì con nương vào cái chỗ cái đề mục mà xả tăng nó quá đi tham muốn đi tăng để mà xả tăng đó thì con sẽ xả tăng đó còn nếu mà con muốn tiếp tục mà an trú nữa thì con nhắc cái cái pháp ý đó, an tịnh tâm hành tôi biết tôi biết vô an tịnh tâm hành tôi biết tôi tới đang thì bắt đầu nó thở ra thứ vô để cho nó an trú nữa à, nó an trú nữa rồi bắt đầu bây giờ con muốn an trú nữa thêm một phút nữa thì con tác ý một lần nữa mà nếu mà con không có tác ý thì con muốn xả thì con tác ý con xả để an trú để xả tâm mà yeah. Dạ. con thấy cái đề những cái đề một của đức phật con từ an trú thân rồi an trú tâm rồi mới quán đi tham quán đi sanh si đó yeah. Dạ. đức phật sắp xếp những cái thứ tự chúng ta trong cái định niệm hơi thở rất rõ ràng phải không yeah. Dạ, chính bạch thầy như thế này ví dụ như con con á, thì không không không có có có dùng cái hít vô cái biết hít vô tại là tôi cứ thật ra nhiều khi con dùng quán ly tham quán ly tham tâm biết khi vào quán hành biết thời đại thì con chỉ vài ba hơi thở nó cũng đã nhiếp tâm rồi thầy à thì cái đó nó cũng đương vào hơi thở rồi yeah. Dạ. nhưng mà cái quán ly tham quán ly sân con chỉ dùng như là hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra biết thở ra bởi vì con chưa nhiếp tâm chưa an trú tâm thì cái cái hiệu quả của quán ly tham quán ly sân nó không bằng cái khi mình nhiếp tâm an trú à cho nên bây giờ đầu tiên là con vô nó con phải đi theo cái thứ tự chứ còn bây giờ vô mà chưa có nhiếp tâm được mà mình quán ly tham được cái bắt đầu từ một từ đó con mới nhiếp tâm vô thì đúng mà thầy nó chỉ cần một vài hơi thở nó cũng đã nhiếp vô rồi thầy thì biết rồi nó sẽ nhiếp nhưng mà điều kiện là con dùng cái đề tài nó sạch cái đề cái đề mục mà để tu nó sạch hay gì đó mình phải mình hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra để cho nó nhiếp vô cái hơi thở đã rồi bắt đầu mới an trú trong cái hơi thở thì mới cái tác ý an tịnh tâm hành an tịnh thân hành thì thay vì mình phải an tịnh thân trước rồi mới an tịnh à, tâm rồi rồi sau khi an tịnh nó được rồi đó thì mới là ừ, quán như tham quán như tham quán như tham nó phải đi theo thứ tự mà thầy con thấy những cái lúc mà ngồi mà mình nhiếp tâm mà an trú được tốt á mình xả ra thì nó rất là ổn <laughs> vì, vì mà nếu mà mình cứ để cho nó xả cái tâm mình thì nó khỏe hơn sau đôi khi nó đi thì tốt quá mà mình cứ buông nó ra hoài à, con nếu mà con con tiếc á, thì nó như vậy nó nó nó nó không có lợi cho con nó gì nó nó không có tiếng là vì con kéo dài đó thì nó sẽ có những cái niệm khác hoặc là có những cái động khác cho nên con ừ, chủ động con điều khiển con vào chủ động con điều khiển con ra thì nó mới là cái sự chủ động của mình dẫn các pháp vô chứ không phải là để các pháp dẫn mình còn giờ con thấy nó bây giờ nó ăn trú được rồi nó thích quá thôi cứ ngồi luôn thì sự thật là mai mốt nó không ăn trú được và nó nó chứa ngại cho con nhiều nó hiểu cho nên bây giờ mình dẫn cho nó vô ăn trú mai mốt mình dẫn cho nó ăn trú rồi tới cái giai đoạn nào đó mình sử dụng theo cái giai đoạn ấy điều mình lấy để cho mình tạo tâm thôi nó cái một đích như vậy mà cái chính ở đây á, thì à, chúng ta thấy là cái về mà cái tả tâm quá đi tâm của cái sân si thì chúng ta dùng cái tri kiến chúng ta đã đủ sức để mà đi dục đáng quá thì nó định vô lậu còn cái vấn đề mà an trú thân và tâm của chúng ta là cách thức cách thức để mà chúng ta ở trong tứ niệm xứ để khắc phục tham ô trên thân chúng ta từ cái an trú à, thân tâm nhất tâm và an trú cho được đó, để trong hơi thở để mà chúng ta xả cái cảm thọ chúng ta thì cái này nó, nó thực tế và cụ thể hơn cái sức định định tĩnh này nó an trú được này nó sẽ xả cái đau đớn ở trên thân cái cảm thọ trên thân chúng ta vì chúng ta an trú là nó sẽ không có càng còn cảm giác đau đớn nữa ừ. hoặc là nó không còn cảm giác nữa để rồi chúng ta an trú được thì cái bệnh của chúng ta nó sẽ giảm lần nhiều nó sẽ hết nó hơn là một liều mà thuốc ừ, gây chúng ta cái, cái, cái cảm giác ừ, ngủ đó nó hơn cái liều thuốc thì mình an trú được mình cũng tối đa thầy ngày nào con phải ngồi như vậy nếu không ngồi con cảm thấy nó mỏi ví dụ nếu nó mỏi là con vô con ngồi con thấy ý vài lần hết cho nên con giống như là bệnh bệnh bệnh bệnh ngồi đó thành bệnh ngồi ừ, vài tiếng rồi thầy ừ. thì do, do cái cái vấn đề mà tu tập đó thì tu làm chủ chứ đừng có để tu mình bệnh mình ngồi <laughs> không ngồi chịu không được nó con thấy không mình không ngồi thì cũng bình thường thôi Ừ, chứ không khéo nó buộc ở ờ, cái giờ này phải ngồi chứ không ngồi chứ mà thầy buộc. một điều đó mà thầy trong lúc mình đi kinh hành á mình phải chỉ tắt ý đi kinh hành thôi hay là mình mình có thể tắt ý ví dụ như là quán đi ham tôi biết tôi đang đi à, được chứ hoặc là tâm như cục đất tôi đang đi kinh hành hoặc là con tác ý cái gì cũng được hết rồi miễn là mình nhiếp tâm được rồi à, miễn mình nhiếp tâm được thì cứ quán được hết con con thấy con cũng dùng nhiều nhiều cái pháp mà con còn nhiều khi con lại con tắt ấy, con ờ, tâm như con đất ly tham suy đi tôi biết tôi đang đi cái là ừ. mình đi nhưng mà con nghĩ không biết rằng không có túng không nữa đúng rồi nhiếp tâm tốt <laughs> ở đây á, phần này bây giờ thầy nhắc nếu con không tắt ấy mà con đi suốt cái dẫn nhiếp tâm hoài con tắt thấy dễ con đi hoài có tiếng đồng hồ ở trong à con à, cũng cảnh giác bởi vì nhiều khi con đi hoài vậy đó mà cái tưởng con nó hoạt động nó đi chứ không phải là cái ý thức của con cho nên mình cảnh giác coi thì cái ý thức mình còn đang làm nó mình chưa mất rồi còn phải còn coi như là phải sát ý đi xem thôi chứ không khéo mình thấy nó an trú mình nó không niệm rồi mình cứ đi hoài đi hoài đi hoài đi hoài cái tưởng nó vô nó đi hoài đi hoài nữa coi chừng nó lọt tưởng nên mình cảnh giác mình ta ý thử con